Vâng em à, xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em Hiện tại em đang có mặt tại à, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương Và sáng nay, à, trưa nay mới vừa đáp máy bay xuống đến đây Hiện tại đang có mặt tại vườn lan của anh Nguyễn Thanh Tùng Và vâng, Một trong những idol trong ngành va đúng không ạ Và đến đây hôm nay sẽ có giao lưu một chậu Hồng Minh Châu lá kẻ độc nhất tại Việt Nam Và cái chậu này được anh ấy bảo hành là nếu có chậu thứ hai là sẽ <laughs> sẽ đền cho một tỷ nhá cả nhà nhá <laughs> chào anh Văn Vũ Đăng nhá Đấy, em nó đang ở chính giữa khu vườn đấy ạ à, em quay qua cho mọi người xem một chút và vâng, vừa rồi em mới livestream ở bên uh, YouTube xong à, đầu tiên đập vào mắt mắt đó là một cái cây lâm cánh trắng Bảo Duy nhá Bảo Duy Ki 51 Mọi người có đoán được nó số đo dài bao nhiêu ạ? Bảo Duy Ki 51 mà dài 2 mét rưỡi rồi nhỉ? Em choáng luôn ạ. Vâng. Đây, cây 2 mét rưỡi đấy ạ. Còn cái cây này chắc là khoảng 2 mét. <laughs> Còn cây này khoảng mét 8. <laughs> Chào Ký Nguyễn nhá. Chào anh Văn Vũ Đăng. Đấy, cây Bảo Duy 2 mét rưỡi đây ở nhà Ki 51. Trồng như này thì khiếp. Vâng, ở đây lúc nào cũng có vài nhân viên ờ, tưới tắm suốt ngày cái không khí ở trong này nó rất là trong lành và nó rất là ấm cho nên là cây nó phát triển cây này là phải thắt ngọn cả nhà nhé phải cắt ngọn đấy phải cắt ngọn đi mà nó đã dài đến 2 à, mét ba rồi cộng thêm hai cái mầm lỡ này mỗi mầm một chục sen nữa là hai mét rưỡi mà kỳ một đấy cả nhà khiếp thật rồi chào chị Triệu Hà nhá chào Nguyễn Sinh chào Nguyễn Nghĩa và đây là một cái chậu lá mít rất phê rồi nhỉ Lá mít thân thủ rất đẹp Chậu này trước mua có mấy triệu thôi Bây giờ có người trả 28 triệu mà không bán này nhỉ Nó đẹp quá Thân lá rất đẹp Và thân nó rất to này nhá Thân nó đang phình này Đấy, trong này là gần như là bắt buộc là phải rút ngọn hết đây này đây là tất cả đều phải cắt ngọn để cho nó phình thân Đấy, nếu mà không cắt ngọn là ngọn nó cứ đi thôi Đấy, không hiểu kiểu gì to lắm Rồi, chào Đức uh, chào anh Đức Trung nhá. Vâng, lát nữa em sẽ review chậu hồng Minh Châu à, độc nhất vô nhị tại Việt Nam cho cả nhà xem ạ. Vâng. Nói chung là phải cất công để đưa em nó về thành phố Hải Phòng Cũng nói chung là rất là may và rất là duyên à, Cái này là đang tưới thuốc hay là tưới nước hả em? Tưới thuốc à? Tưới thuốc mà mình không cần tưới nước trước à? à. Đấy, rất cầu kỳ cả nhà Cái cây đây nó phát triển bởi vì là cái khoảng cách chậu Khoảng cách chậu từ cái chậu này đến cái chậu này là nó rơi tầm 1 mét Đấy, nó rất là thoáng cả nhà nó rất là thoáng cho nên là bình thường là cái vườn của chúng ta chật đúng không ạ chật là chúng ta sẽ trồng theo cái kiểu nó đứng lên như kia ở trong kia kìa Đấy, để tiết kiệm diện tích nhưng mà hiện tại những cái chậu này là đang trồng cách nhau tầm khoảng 1 mét một mét thì mới để cho nó ngả ra như này được em ờ, ấn tượng nhất là cái chậu ờ, lá mít này rất là phê chào đinh nhật quang nhá mấy cụ hỏi em vừa livestream ở bên youtube xong anh em đang rất là bùng nổ hiện tại bây giờ anh em mệt quá đang đang ngồi trong ờ, <laughs> trong đây uống trà và vâng. rồi em sẽ quay vào cái nhân vật chính trong ờ, buổi ờ, ngày hôm nay là một chậu hồng minh châu thân của nó hiện tại là thân của nó là hồng rực luôn cả nhà Cây này à, nó đột biến rất là mạnh Sắc tố hồng nó tràn cả lên trên lá này Lá chân thì à, lên từ lá gốc Kẻ âm dương luôn Chào Hưng Nguyễn Dương nhá Chào Quân Đình Anh chị em à, chia sẻ giúp em Chia sẻ và like giúp em nhá Rất đẹp cả nhà Đấy Nói chung là giao dịch này thì không có xếp tiền long gì cả Thực ra là nó chẳng đáng bao nhiêu cả Nhưng mà thời điểm này em nói cả nhà nha gần trăm triệu gần trăm triệu mà chúng ta giao dịch một chậu lá kẻ nếu tại thời điểm này thì thực sự là cũng đã rất là quý đúng không ạ trong cái lúc mà thị trường nó cũng khá là trầm lắng như thế này chậu này à, được bảo hành là không có chậu thứ hai nếu có chậu thứ hai thì anh ấy sẽ đền cho 1 tỷ <laughs> chào Nguyễn Sơn nhá cảm ơn à, Tuấn Anh Trần vâng sọc rất phê Con này à, nó sọc à, âm dương ở thân luôn cả nhà. Đấy. Cái thân nó lửa xanh và lửa thân lửa xanh và lửa hồng luôn. Chào à, Tăng Mạnh Huy nhá. Nói chung là với hàng kịch độc như này là bắt buộc phải đi xa rồi em. Vâng nhưng mà dù sao nó vẫn sẽ về với đất cảng Đấy, về với đất cảng thành phố Hải Phòng Vâng, một khu vườn có thể nói rất là lý tưởng Nói chung là bây giờ thì ờ, cái cuộc chơi nói ra thì nó rất là vô cùng Đấy, Nhưng mà mỗi một cái sở thích và mỗi một cái ờ, liên quan đến của người chủ đầu tư đúng không ạ người ta vẫn chơi được và người ta vẫn gìn giữ được thì cái đấy là mình cũng lên uh, trân trọng đúng không ạ chứ không như một vài anh em mình cứ phải lém đá nắm đung làm gì cho nó mệt mỏi ra đúng không ạ thuận ai thì người ấy chơi vừa túi tiền của ai người ấy chơi vâng đấy, đấy. chào em trai phạm tuyên vâng rất đẹp thì à, sau ngày hôm nay thì em sẽ ôm cái cây này sang bên Đồng Lai sang bên Đồng Lai thì uh, chơi với anh Sang Mai một buổi anh hiện nay anh Sang Mai cũng đang có mặt ở đây Đấy, và lát nữa là anh ấy sẽ đón em sang bên uh, Đồng Nai chơi Đấy. <laughs> cái này cái gì đây anh? xe, xe đồ nghề đấy. À, xe đồ nghề. Đủ thứ trên đời đây từ phân cho tới đâu làm kìm nhíp kéo đủ gọi là đủ thứ để mà phục vụ cho các em làm vâng nói chung các bạn ờ, cái vườn này nó rộng quá cho nên là mỗi lúc mà bảo mà chạy ra lấy một cái dao lam hay là lấy tí cồn lại chạy ra chạy vào thì nó rất là mất thời gian đấy cho nên anh ấy sắm hẳn một cái chiếc xe như này nói chung là cũng cũng rất là đặc biệt đúng không ạ <laughs> vâng, thú chơi thì nó rất là cầu kỳ và nó rất là vô cùng đấy cho nên là rất là khó nói ở đây là có những chậu HO đang làm hoa Chậu HO đang làm hoa Để chơi Tết Rất đẹp rồi nha Tổng khu vườn này à, rộng à, rộng bao nhiêu mét này nhỉ? 600 mét đấy, Vâng 600 mét Trong này nó có hình như nó ít bão đúng không anh? Không không bão mấy đúng không? Ờ, em thấy như này thì cũng là quá kiên cố rồi chứ bình thường anh em trong lam là anh em làm vườn thì nó nếu vườn nhỏ anh em cũng làm nó sơ sài lắm ờ, hai tỷ tám là tiền làm vườn không đó và. Vâng. thi công à, nó sẽ cao hơn à cái sàn này cũng là sắt đúng không chứ không phải bê tông đúng không vâng vâng đấy cái cái cái cái này là bây giờ là đang phun thuốc gì đây hôm nay là phun dẹp sáp à dẹp sáp nói chung là rất định kỳ cả nhà định kỳ đấy nó đã thoáng mà nó đã rộng rồi lại còn rất định kỳ cái này chắc là năm cây nhông phú thọ đúng không anh à, phú thọ thì uh, là một trong những cây làm hoa rất là dễ cũng đang được rất nhiều những người mới chơi những anh em mới chơi là anh em lựa chọn năm nhông phú thọ bởi vì sao bởi vì nó làm hoa rất là dễ đấy rất phê ở nhà Đấy, một dèm luôn gần Tết chắc là sẽ nhiều hoa hơn đang làm bạch tuyết này em đang làm bạch tuyết từ vâng. kinh Bắc Đại Cát bạch Long tuyết Thánh. vâng Đây, đây đây là cái gì đấy ạ? À, Long Anh Trắng Đại Cát. Đại Cát. À, đang nụ rồi cả nhà. Nụ này chắc là khoảng tầm 3 à, tuần nữa rồi nọ. À. Long Anh Trắng Kinh Bắc. Cái này là kích đầu ngọn. Kích. Hoa vâng. kích. Vâng. Chào anh Thanh Nguyên nhá. này là bạch tuyết. Bạch tuyết. rồi, chậu khiếp đấy nhỉ. lụ chi chít thôi cả nhà. Nói chung là Phú Thọ với Bạch Tuyết thì nói chung là đều làm hoa cũng đều rất là ok, rất là dễ. Long Khánh, vâng, người đẹp Long Khánh cả nhà, cũng đang hoa, đang nụ. Thế thì tầm khoảng 2 ờ, 3 tuần nữa thì chắc là vườn anh sẽ livestream rất là mạnh đúng không ạ? <laughs> Ờ, <laughs> gần Tết thì là gần như cả vườn trong <laughs> đây là anh Sang Mai, anh Sang Mai đến từ Đồng Lai Anh ờ, cũng đang có mặt ở đây vừa đi nhậu với em Lát nữa là anh ấy sẽ đưa em sang Đồng Nai để chơi Vâng, nói chung là tình cảm rất là chân quý đúng không ạ? Trong những cái thời khắc như thế này em nói thật với cả nhà nghe Thì mà vẫn để anh em vẫn có những cái giao dịch nó nó em không đề cập vấn đề tiền bạc nhá vẫn có những cái giao dịch mà vẫn bay vào và anh em giao lưu ngồi nhậu với nhau và có những cái cây đẹp như thế này đấy thực sự là rất là quý luôn à. đây là cây uh, cây là bảo hành là một tỷ à? anh không cây thứ hai đúng không anh anh khẳng định lại nè ai tìm thấy cây hồng minh châu đột biến như thế này ờ. tùng tặng một tỷ đồng một tỷ việt nam đồng tùng hói nói là làm đấy <laughs> cả nhà nhá và hôm nay <laughs> mình chia sẻ là mình bớt gốc luôn nha ờ. còn một cái giống gì gọi là của cây này à. Đấy. đấy cả nhà nghe rõ chưa vâng nói chung là ở trong từ trong đọt là đã nó đã thể hiện luôn rồi này đấy đang lên ờ, cái này người ta gọi là khe anh trong anh khe. em à. anh em anh em à. chơi chuyên sọc anh em gọi là khe đấy oh. đang lên khe cũng đấy, nhìn thấy sọc luôn á, cái thân á, là mặt dưới là màu xanh ở bên trên là màu ờ, trắng hồng à, có nghĩa thân nó là cũng âm dương lửa à, lửa xanh lửa hồng hay, hay, ừ, ừ, ừ, nó xanh từ gốc từ, luôn từ từ gốc luôn nhé cái mầm bên này á, là là ờ, trắng hồng mầm bên này á, thì màu xanh vâng. cái mầm bên này sẽ đẹp đấy mọi à. người nhìn thấy chưa lửa xanh lửa hồng luôn Đấy, cho không phải là lý do vì sao mà anh em bọn em lặn lội từ Hải Phòng đi vào tận đây đâu. Có nhiêu đây à? Đấy. <laughs> Vâng, mà trên này nó chỉ có hơn 30 sen thôi cả nhá. Đấy, lúc mà em đăng cái cây này là em cũng thông báo luôn là em đặt tên nó là Hồng Long Châu. Đấy, Hồng Long Châu bởi vì là em thích giữ lại cái chữ Châu trong cái cây uh, kết tinh của nó là từ Minh Châu ra. Và nó là một cây mới và em hy vọng nó đột biến ổn định những cái đời sau để tạo ra một cái cây kết tinh mới. Đấy, và chữ Minh nó sẽ thay thành chữ Long. Đấy, con vâng, rất mong là anh chị em uh, yêu thích và ủng hộ sang năm cũng lại muốn là nhiều tiền để mua lại không hiện tại bây giờ cái khách đặt kỳ thì rất là nhiều nhưng mà em không dám nhận vâng bởi vì là nhìn lúc đầu nhìn trên ảnh em sợ nó cái thân nó bé quá nhưng em nghĩ cái này sau khi rút ngọn này em nghĩ thân nó còn phình ra khoảng tầm gấp rưỡi nữa vâng mà con này được cái đốt nó cũng khá là ngắn cây ờ, minh châu là cây đi ngọn khá là muộn rồi nhá hiện tại bây giờ lõn nó vẫn đang đẩy ra rất là đẹp lõn hồng đang đẩy ra rất đẹp Chào Khải Đức nhá, chào anh Văn Chào Hưng Lê Vâng Đấy. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều Hiện nay là một buổi chiều rất đẹp trời tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương Anh em thì cũng vừa đi uống rượu về <laughs> May là em chưa say <laughs> Đấy, Anh chị em ngắm cây Bảo Duy Bảo Duy mà Ki 51 cả nhà nhá Ki 51 2 mét rưỡi cộng cả mầm lỡ là 2 mét rưỡi Bảo Duy Ki 51 mà 2 mét rưỡi cả nhà Khiếp thật Em chưa bao giờ em nhìn nó Ki 51 nào mà nó chạy khủng khiếp này Còn con này chưa lên mầm lỡ thì là khoảng 2 mét à, Con này là khoảng 2 mét Nhưng mà trong này nếu mà cái kiểu như này Nếu mà không cắt ngọn thì chắc là nó cứ đi nhỉ nhỉ dạ, Mà ờ, vâng, đây là dàn không tên này nhỉ khiếp quá vâng nói chung là em cũng khiếp thật đấy bởi vì ngoài kia kg một chỉ trăm được khoảng hai ba mươi sen thôi anh em nào giỏi đỉnh lắm được năm bảy mươi sen <laughs> về bắc này thắt ngọn đúng rồi nói chung là cũng không để về bắc đâu mà khả năng là sẽ rút ngọn cho nó rất là rất là đẳng cấp vâng Em ờ, xin ờ, cảm ơn anh chị em rất là nhiều Em ờ, xin phép xuống like và cảm ơn anh chị em Chúc anh chị em có một buổi chiều vui vẻ Và bên các em Lan yêu quý của mình Khi nào về Hải Phòng thì em sẽ tổ chức một cái buổi nhỏ nhỏ Để anh chị em yêu lá kẻ giao lưu ở Hải Phòng Cảm ơn cả nhà rất là nhiều Đó, tạm biệt cả nhà